ok bcb mình trông trành thế anh em đam mê nha này này là tiếp tục đi test cây củi quỷ biết quy ba lỗ cấu hình cam đấy mình không chấm hai cành gân mơ năm chấm inch nha kính uh, à, vector đấy anh em cần mua về thì cứ liên hệ qua những số điện thoại ở trên video nha đấy đây mình là nhận nhận ráp tất cả các các dòng epic condor cấu hình cao thấp trung nha đấy còn à, đây anh em nào thích mua lăng kính hay là kính á, kính loại cái rất to này thì cứ liên hệ qua cái số điện thoại mình để ở trên video á đấy kính lăng kính là liên hệ qua số còn còn bên mình là nhận phun cây nha đấy đây đây cắm cắm cầu giả em đây trời mưa cắm cầu giả em nha còn bảy 79 mét này được không Đập. ly nào hụt có dịch này là mình từ từ mình đựng được ừ. hay Thế, à, con này 60 mét anh em ok hai con nha ừ, lượng hai con đi cái hai con hai con cò to nha anh em Đấy, đây hai con này hai con mới em hai con này nó mập ghê anh em ơi con phải hơn ký ký hơn các bạn này đỏ đỏ đỏ yes. <laughs> thôi dư mà hai con đi nhậu tới rồi thì mới trao qua tới rồi em nhậu rồi qua cho rõ không rồi bữa cấp Đừng nhìn đang đi thôi chứ tao nhìn ngoài đâu mà Sớm thì bắn được ba con, lãi kích kìa Mấy con mấy Thiệt Đừng đi ê ê dễ đồng, dễ đồng Ế, ế số 10 không bằng ngồi máu ăn đèn chấm xỉu xỉu xỉu con con nói cho nó miếng cho nó miếng xỉu để năm con nha anh em Đúng, chạy vô nó đi núp núp trong nó đó, cho con khác khỏi thấy con thứ sáu nha anh em tháo hàm thanh nè đùa à, nổ phê quá cùi xỉu xỉu xỉu đúng anh em mới gãy gánh nè để chọn sống luôn đi để sống con còn nữa thì xuống rồi con thứ bảy anh em tám xỉu xỉu xỉu tám con này với bảy tám